các con không biết tại sao nhìn thấy ảnh phật này thấy đức phật ôm một cái bình gì đấy không biết thì qua chùa ba vàng các con có thể biết à đây là cái bình bát các thầy ăn để đi khất thực thì ai ta bỏ gì cúng thức ăn là cho đấy là mình nhận được hết các thầy mang về các thầy ăn và ăn đúng tinh thần thời đức phật và thưa đại chúng cái bình bát của các thầy nó chính là cái bát phước của chúng sinh đấy. ai mà sớt bát cúng dường đấy thì được rất nhiều phước báu nhá dù là một rúm cơm thôi có thể nhờ hôm nay các con cúng dường một rúm cơm này mà nhiều kiếp về sau các con không bao giờ bị đói khổ không bao giờ phải sinh vào nhà nghèo khổ đó cho nên ấy, đức phật dạy các thầy phải ôm bát đi khất thực Tuy mình là xin ăn để nuôi mạng mình sống, nhưng lại đang giúp cho chúng sinh được gieo trồng ruộng phước, gieo trồng cây phước cho chính mình. Hôm nay các con ai mà cùng bỏ một hạt cơm, một miếng bánh, một cái kẹo, một cọng rau vào bình bát của quý Thầy thì các con đều sinh một cái phước báu. Khi các Thầy khất thực của các con các con sớt và bát thầy đều nói sa đu sa đu lành thay phúc báu phát sinh đến mọi người phúc báu ấy sẽ phát sinh đến các con các con sẽ nhiều kiếp về sau không khổ không nghèo đói không túng thiếu từ một việc sớt bát ngày hôm nay thôi có nhiều người khi được sớt bát cúng dường chư tăng họ cảm động họ khóc nức lở vì một đời người chưa bao giờ được biết cái việc này